bạn, ông chủ ở đâu? Kiếm ai? Kiếm chuyên gia xã huyệt cổ tinh Lần sau liêu hồn đó Kìa chứ Cô tôi dây Cô tôi dây Cô tôi dây Chuyện gì đó ờ, bạn à kéo tôi lên đi mà à, kéo tôi lên đi ê sao mà lội thua quá vậy nắm cái tay tôi nè dạ dạ cảm ơn hả ai à anh kéo đúng cái tay tôi rồi ai dạ thì là khốn nạn quá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 Có phải là hơi đau bụng không ờ, Phải rồi Sao anh biết vậy Bởi vì uống thuốc sổ Ờ Anh cũng uống mà Bây giờ hết rồi à. Cậu tư đằng kia Cảm ơn cảm ơn Mời Cắm vô nha Khóa cô lại Ê đừng có vô Ê.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 Kiếm mấy lứa đâu đi bao đi Ở tầng dưới à, <laughs> Chết rồi chết rồi thả tôi ra đi à, <laughs> Thả tôi ra đi Thả tôi ra đi à, <laughs> Chết rồi thả tôi ra đi à, à, à. da trời ơi Damn! Damn! mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng không biết xấu hổ gì hết kìa đồ ngu chị chu nếu không còn vấn đề gì nữa thì khoảng chừng 15 phút nữa anh chu sẽ được đưa đi nhà thương điên sở phí lần này chỉ 800 ngàn thôi thì là quá rẻ hả quả nhiên là danh bất hư truyền rất may là tôi tới kiếm anh trước một bước đó. Nếu mà ngược lại, thì người đi nhà thương điên có lẽ là tôi đây. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Xứng danh là chuyên gia xảo quyệt lắm. Sai. Ờ. Ờ. Là Ngọc Thụ Lăng Phong, chuyên gia xảo quyệt. Ừ. <laughs> tôi có một sự yêu cầu. Không biết anh có thể cho tôi một cái kiss hay không? để tôi làm kỷ niệm đó mà <laughs> Tôi rất là vui lòng làm vậy <laughs> Cảm ơn anh nha Được anh Sáu Bye bye Cái này là tặng không Không có thâu tiền nha